Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 19 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 8 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Tuổi Tý thường xuyên gặp may mắn trong ngày chính tài tương trợ, có người ra quyết định đúng đắn trong việc kinh doanh, đầu tư, hứa hẹn thu về nhiều lợi nhuận. Một số kế hoạch liên quan tới tiền bạc có thể được hoàn thành trong thời gian này. Hãy tin tưởng vào những việc bản mệnh đang làm Ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp này nên thận trọng một chút trong chi tiêu ngày hôm nay, nếu không người tuổi Tý có thể sẽ tiêu tiền vào những việc vô ích đấy. Trước khi móc hầu bao thì tốt nhất nên dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu mọi thông tin một cách thật kỹ lưỡng đã nhé vợ trình tình duyên của bản mệnh trong ngày hôm nay không được lý tưởng cho lắm, con giáp này vẫn đang tìm kiếm những người tâm đầu ý hợp, đủ tin tưởng để trao gửi tình cảm của mình, nhưng có vẻ như người tuổi Tý vẫn chưa tọa nguyện được mong muốn này. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Tý. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Tuổi sửu là người có năng lực quyết đoán, làm việc ở rất mạnh mẽ, nhờ vậy con đường sự nghiệp tiến triển nhanh chóng, suôn sẻ với hiệu suất đáng nể. Cấp trên cũng dành những lời khen ngợi hết mực cho con giáp này, thậm chí còn có cơ hội được thăng chức, tăng lương nữa đấy. Vợ trình tình cảm có phần kém sắc, các mối quan hệ với đồng nghiệp không được tốt cho lắm, cũng bởi bản tính tự phụ gây ra không ít sóng gió thị phi, không chỉ làm người tuổi sửu mất điểm mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới công việc, không ai muốn hợp tác thì mọi chuyện khó mà thuận lợi được. Về phương diện sức khỏe không được ổn định vì bản mệnh quá mải mê công việc, đây cũng là nguyên nhân khiến cơ thể bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu xuống dốc và ngày càng rõ rệt. Con giáp này cần điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt, dù bận rộn tới đâu cũng nên chăm lo cho bản thân mình trước đã. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tị, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Tam hợp mang tới tin vui trong chuyện tình cảm cho tuổi dần còn đang độc thân. Có thể con giáp này nhận được lời tỏ tình từ người bạn rất thích. Các cặp đôi có cơ hội trò chuyện thẳng thắn với nhau nhiều hơn để đưa ra những quyết định quan trọng cho mối quan hệ hiện tại. Ảnh hưởng của thiên quan cho thấy nếu bản mệnh cảm thấy mình bắt đầu ngày mới một cách không được hiệu quả cho lắm thì rõ ràng vấn đề nằm ở việc người tuổi dần đang thiếu đi sự khuyến khích cần thiết. Việc mất đi động lực ảnh hưởng rất nhiều tới công việc của con giáp này. Đừng đổ tại hoàn cảnh, hãy tập trung vào những việc mình có lợi thế để bản mệnh cảm thấy tự tin hơn. Nếu không, con giáp này sẽ luôn bận lòng và không thể nào giải quyết mọi việc với trọn vẹn tâm huyết đâu. Thành công sẽ đến với những người không ngừng cố gắng và nỗ lực trong mọi hoàn cảnh giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, ngọ. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mão sự nhẫn nại cùng với sự trợ lực của chính quan sẽ giúp cho tuổi mão giải quyết mọi công việc một cách hoàn hảo nhất có thể. Thay vì chạy theo số lượng thì hãy đảm bảo giải quyết công việc ổn thỏa về mặt chất lượng, nhờ thế bản mệnh mới có một ngày thực sự hiệu quả và giá trị. Vợ trình Tài Lộc khá thuận lợi, nhân cơ hội này có giáp có thể à, phát triển, mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh, tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Dù nguồn thu chính chưa có dấu hiệu khởi sắc, nhưng các nguồn thu phụ khá dồi dào nên bản mệnh tiền tiêu dùng rỉnh, không phải nghĩ ngợi nhiều. Cát tinh hỗ trợ giúp người tuổi mão hóa giải các mâu thuẫn giữa vợ chồng hay các cặp đôi đang yêu. Tiền bạc đang dùng rỉnh, có giáp này hãy mua một món quà ý nghĩa để tặng cho nửa kia của mình. Có thể là một hiện vật hoặc vào bếp chủ tài nấu nướng, chắc chắn đối phương sẽ rất cảm động cho mà xem. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Lục xung dự cảm về một mối quan hệ nào đó của tuổi thìn đang rơi vào vòng căng thẳng thì tốt nhất là dành thời gian để xử lý chúng sao cho hợp lý nhất. Đừng cố gắng né tránh vấn đề bởi vì chúng thực tế không giúp cho con giáp này thoải mái đầu óc đâu, nhất là về lâu dài. Hãy dũng cảm đối mặt thì hơn tỷ kiên đưa tới những khúc mắc khó giải quyết khiến bản mệnh dễ vướng phải phiền phức không đáng có. Nếu ai đó cố tình chia bè phái thì người tuổi thìn nên giữ thái độ trung lập, tránh thái độ quyết liệt quá khiến những người có ý kiến đối nghịch sẽ thù ghét con giáp này đường tình duyên trong ngày không được vui vẻ cho lắm, bản mệnh nên kiềm chế bản tính hiếu thắng của mình lại. Vợ chồng mâu thuẫn, tranh cãi, không có chuyện ai thắng ai thua. Nếu con giáp này cứ muốn mình là người giành quyền kiểm soát, khả năng lớn sẽ gây tổn à, thương cho cả mình lẫn nửa kia. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, tí. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Vợ trình công danh sự nghiệp của người tuổi tỵ rộng mở, cơ hội thăng tiến cực kỳ tốt, con giáp này cứ thoải mái vận dụng kiến thức và kỹ năng của mình để tỏa sáng. Nhất là người đang làm quản lý, lãnh đạo thì đây là ngày để bản mệnh thể hiện bản lĩnh cũng như chiếm được lòng tin của cấp dưới. Ngoài ưu điểm là mạnh mẽ và nhanh nhẹn thì con giáp này còn phải học cách tiết chế cảm xúc, tránh nổi giận vô cớ để rồi nói ra những điều không hay, làm mất giá trị bản thân. Càng có địa vị thì người tuổi tỵ càng phải thận trọng, hành động đi đôi với chức trách, nhiệm vụ thì mọi người mới nể phục. Bản mệnh cần phải cố gắng tạo ra cân bằng giữa sự nhạy cảm cá nhân và sự khách quan với mọi người xung quanh, thay vì khăng khăng bảo vệ cảm xúc của chính mình. Ngũ hành tương sinh mang tới tin vui về sức khỏe, có người hồi phục sau thời gian ốm liên miên, con giáp này nên chú ý chăm sóc cơ thể đúng cách hơn. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Tam hợp che chở cho vận trình tình duyên của người tuổi ngọ thêm vượng sắc, những mối quan hệ chớm nở của con giáp này có nhiều thời gian tìm hiểu đối tượng mà mình cảm tình. Đối với những cặp đôi lại phải cẩn thận vì có dấu hiệu xuất hiện người thứ ba nếu đôi bên thường xuyên xảy ra tranh cãi. Bản mệnh cần phải có sự phân bổ nguồn năng lượng và thời gian một cách hợp lý nhất để tận dụng những gì mà trinh ấn đưa tới nếu như tuổi ngọ muốn các hoạt động nhóm diễn ra thật hiệu quả. Hơn thế nữa, công việc đòi hỏi sự tương tác sẽ mang lại nhiều giá trị hơn là con giáp này nghĩ ban đầu đấy ngũ hành hòa thổ tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại. Sẽ có người may mắn tìm thấy phương thuốc phù hợp chữa trị căn bệnh hiện tại. Nếu con giáp này có ý thức giữ gìn sức khỏe trong thời gian dịch bệnh này thì lúc này bản mệnh đã cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, tí, dần. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Ảnh hưởng của hình hại đặc quyền nên người tuổi mùi có cảm giác mình đang bị yếu thế khi ai đó tha hồ thể hiện sức mạnh, còn con giáp này chỉ cảm thấy yên ổn với những gì mình đang có và không có ý định khoe khoang sức mạnh của mình ra. Để tránh rắc rối thì hôm nay bản mệnh cũng nên kiệm lời sẽ tốt hơn ngày có kiếp tài, vì thế con giáp này nếu cảm thấy không sẵn sàng cho bất cứ công việc nào thì tốt nhất là hãy thả lòng cảm xúc của mình một chút, đừng gượng ép mình vào những khuôn khổ, những nhiệm vụ khô cứng. Tuổi mùi nên dành thời gian để tìm kiếm những niềm vui, sự khuyến khích tinh thần quan trọng hơn rất nhiều.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 Tam hội mang tới những điều kiện thuận lợi cho người tuổi thân mở rộng mối quan hệ của mình, đó có thể là mối quan hệ công việc hay tình cảm riêng tư, con giáp này đều không thể dự đoán được. Vì thế bản mệnh cứ cởi mở với tất cả mọi người khi có thể nhé. Thực thần mang lại không khí hài hòa, vui vẻ, thoải mái cho ngày mới của bản mệnh. Với nguồn năng lượng dồi dào đang có, tuổi thân hãy tự tin thực hiện những mục tiêu đang còn dang dở. Thậm chí đó là việc liên quan đến tình cảm thì cũng đừng ngại ngùng nhé.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 Có giáp này cũng nên chú ý giữ cho các mối quan hệ luôn trong tầm kiểm soát, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề sau này đấy. Đôi khi tình cảm cho đi cũng nhận lại đúng như ý muốn, sẽ có một lúc bản mệnh phải đối mặt với việc bị người mình tin tưởng nhất phản bội hay chơi xấu sau lưng mà không hay biết. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tí, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Tuổi Tuất có thể đạt được một số thành công nhờ sự nhanh nhạy và quyết đoán của mình. Con giáp này biết cơ hội luôn đến với tất cả mọi người, biết rõ điều mình muốn là gì nên không bao giờ bỏ lỡ khi vận may đã tới gần. Nhờ vậy mà con đường sự nghiệp trở nên hanh thông, rộng mở hơn cả. Có vẻ như bản mệnh sẽ tìm được hướng đi mới cho công việc, tạo ra không gian phát triển cho tương lai của mình. Những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn được áp dụng, người tuổi Tuất từng bước đi tới vị trí xứng đáng với năng lực của bản thân. Vận trình tài lộc cũng khởi sắc, dồi dào. Tuy nhiên, concept này vẫn nên chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng quá mải mê với công việc mà buông lơi chính mình hay các mối quan tâm khác. Bạn bệnh có thể gặp chút vấn đề về đường tiêu hóa, chứ nên coi thường mà nên tìm cách điều trị sớm nếu không muốn bệnh trở nặng hơn nhé. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dần, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Thiên tài mang tới niềm vui về phương diện tài lộc, tiền bạc cho người tuổi hợi trong ngày mới, nên tranh thủ thực hiện những kế hoạch liên quan vì hôm nay con giáp này dễ đưa ra được những quyết định đúng đắn. Hãy dùng kiến thức của mình để phân tích tránh nghe những lời không có cơ sở từ ai đó. Về phương diện sự nghiệp, bản mệnh có được sự thông minh, sáng suốt nên giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài việc dựa vào sức lực của bản thân thì tuổi hợi cũng nên hợp tác với người khác để cùng học hỏi, thảo luận, tiến hành mọi việc nhanh chóng, thuận tiện và đạt hiệu quả cao hơn. Ngũ hành thủy thổ xung khắc nên vợ chồng tình cảm có phần xa suốt ảm đạm, dường như những khúc mắc trong tình cảm không thể gỡ bỏ được vì hai người không chịu lắng nghe ý kiến của nhau. Mối quan hệ với những người xung quanh trong thời điểm này cũng không tốt